Tinh nhự Tan Tinh nhự tinh nhự Tinh nhự tinh nhự tinh nhự tinh nhự Tinh nhự Tinh nhự Tinh nhự tinh nhự tinh nhự Tinh nhự tinh nhự tinh nhự Tinh nhự Tinh nhự Tan Tinh nhự Tinh nhự Tinh nhự Tinh nhự Tinh nhự tinggal tinggal tinggal tahan oh. ya yang